Hello, xin chào toàn thể tất cả anh em nha Quay lại của bên cơ sở của bên Lộc Phát Tài ngày hôm nay à, Sẽ tư vấn và chia sẻ cho anh em về một sản phẩm chơi ha, bầu cua Dịp hiện nay 2020 này anh em nhé Thì nhiều anh em đã lên cơ sở mình ha, làm rất nhiều sản phẩm ha, về bầu cua nói về bầu cua thì bên cơ sở của mình bao nhiêu anh em luôn chơi tích tình tịch về sản phẩm mua chơi bầu cua bịp 2020 này đó thì mình làm video clip này chia sẻ cho anh em về tất cả các loại hộp bù cua hiện nay trên thị trường cho anh em luôn ha đấy thì bên cơ sở mình được chuyên cung cấp tất cả các loại luôn anh em nhé nói về bầu cua bất kể cái gì đều có hết cho anh em luôn đó từ bầu cua đến đấu trường này 5 năm này chống đời thợ này bầu cua là không tan này bầu cua chip sáu mặt này nó hoặc là tem nhãn bầu cua tem nhãn hoặc là những hộp bầu cua ha đấy thì trước màn hình em là những cái dòng sản phẩm đây này đây là những sản phẩm bầu cua đấu trường 5 năm ha, chống thầy thợ ha, bầu đấu trường 5 năm chống thầy thợ này anh em nha đó tất cả các loại tem này đây hộp hộp này hộp mốt anh em nha cực kỳ đẹp luôn anh em nha ha, thấy không đó mình sẽ giới thiệu sơ qua những sản phẩm bầu cua đấu trường của bên à, cơ sở mình ha, đẹp không anh em cực kỳ là đẹp luôn đó, anh em nào đã chơi về hộp bầu cua của bên cơ sở là phát tài mình làm rồi thì rất nhiều anh em rất ok đó thấy không còn đây là những sản phẩm một giấy này anh em nè đó hột giấy đủ loại cho anh em luôn nha đó anh em thấy không đó những sản phẩm này đây cũng là hộp uh, giấy và hộp mốt luôn anh em nha đó đây là giấy nè anh em nè đó anh em thấy không đó, đây là mốt nè không đó, đây là hộp giấy nè giấy 2 phần 2 này nè cực kỳ là đẹp luôn anh em thấy không 2 phần 2 nè đó đây là hộp sốt nè anh em nè đó sốt mà mình làm 2 phần 2 anh em nhìn thấy đẹp không hộp cực kỳ là đẹp luôn anh em thấy không nhìn như nhau đó cái độ tay nghề của bên mình mài hột á, thì khẳng định với anh em là không có đối thủ rồi ha mài hột mà cỡ này thì anh em nhìn là anh em hiểu rồi đúng không anh em đó thì anh em nào mua hàng thì hãy liên hệ qua hai số điện thoại 0981 521 779 hoặc là 0966 521 779 nhá đó, sẽ gặp trực tiếp là phát tay. đó rồi thì mình sẽ đi sâu về cái video này cho anh em luôn là giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm chơi bầu cua ha mà có thể thấy tích tình tịch trong đó là có nghĩa là thùng camera bầu cua đó, thùng nè thùng giấy nè thùng nước nè anh em nè đó, gọi là có bô anh em tay thường người chơi gọi là bô nè hoặc là những cái thau nhôm đó thì có thể làm camera vào anh em cháo được thùng nè hoặc là các anh em mở sân chơi ra chơi những cái loại thau thùng này thì anh em vẫn có thể chơi ok ha anh em anh em thấy thùng đẹp không đây là thùng camera của cua anh em nhé đó thùng này vừa mới làm cho khách xong anh em không vẫn còn nguyên tem mảng luôn chưa cắt chưa gì hết em nha đó, về người ta sẽ tự cắt ha đó, thùng thì cực kỳ là bao đẹp luôn thì bây giờ mình sẽ à, test sơ qua cái thùng này cho anh em xem ha đó, giờ mình đốt à, ba hộp và năm ống trường 5 năm của mình ha bỏ vào để mình lắc đi thùng này đó, lắc này rồi nó sẽ có màn hình màn hình đây ba cho anh em 6 mét anh em nha 4 đến 6 mét ha cái này mình thấy được con cá con gà rồi ha cá với gà thì các anh em đã thấy được rồi thì các anh em có thể đánh tay ngoài anh em nhé đây là những sản phẩm chơi thùng mà có thể đánh tay ngoài là xanh tả trên tay anh em nhé xanh tả trên tay của người ta ha đó các anh em không hai con cá một con gà ok chưa đó chính xác không có màn hình này bao cho anh em là 6 mét quay đầu anh em nhé. 6 mét quay đầu đó là có nghĩa là trong sòng thì các anh em có thể đứng ngoài xa 6 mét đó 6 mét các anh em có thể thấy được hoặc báo được người trong sòng đánh ha về cái thùng camera bộ cua này đó, thùng này thì thôi tuyệt vời rồi anh em thùng này chưa cắt luôn anh em nha đó như thế này mình thấy cái gà hai cái bầu anh em nha hai bầu một gà đó tại vì nó hơi cao anh ha thường thường về người ta hay cắt tới đây thôi chứ không phải là để cao vậy đâu đó dở này hai bầu một gà đúng không thì cái sản phẩm đánh cái thùng này á nếu mà đánh một cua thì khỏi phải nói rồi đó, không chạy ra được đúng không đó, chuẩn trăm trăm luôn rồi cái này mình thấy cua tôm nai luôn sao đó, cua tôm đủ chết rồi cần gì nai đúng không anh em đó, cua tôm đúng không cua tôm nai luôn ok đó, lắp tiếp này cái này thì bao cho anh em chơi trong vòng à, ba ba tiếng quay đầu anh em nha ba bốn tiếng quay đầu thì cái này muốn nhẹ nhàng tôm thôi ha muốn nhẹ nhàng tôm đó, hai tôm một cá đúng không nè đó, thùng thì cực kỳ đẹp luôn tiếp này rồi cua nai cua <laughs> cái này muốn tích tay về cua này cua đúng không anh em xanh tả muốn tích tay về cua này cua luôn anh em nhé cua này cua này đó mình dở này thùng này thôi chứ anh em ok rồi đúng không đó vì vì nó là camera mà đó, camera thì chuẩn tuyệt đối 100 trăm rồi anh em nhìn nè ha ở trong thùng cực kỳ là đẹp luôn nhá cực kỳ là đẹp luôn đó thùng thì bao đẹp cho anh em luôn đó các anh em nào mà chơi về sản phẩm bột cua à, thùng camera hoặc là thau nhôm camera hoặc là thau nhựa bất kể cái thùng giấy thùng dùng thì hãy liên hệ với mình qua hai số điện thoại là 0981 521 79 ha đó còn em nào xem nhớ đăng ký kênh đó, đăng ký kênh ủng hộ cho bên cơ sở lẩu tài nhé và đồng thời anh em đăng ký thì sẽ rất nhiều video ha rất nhiều những sản phẩm mới để có thể lọc trao đổi và có thể tư vấn cho anh em để anh em có thể lựa chọn mà chơi hoặc là anh em nào không biết thì hãy liên hệ với mình để mình có thể tư vấn cho anh em đó, tư vấn nhiệt tình cho anh em luôn ở hàng nào chơi được và không được đó các anh em yên tâm về những uh, sản phẩm nhá anh em nhé đấy thì kết thúc ờ, cái video này lọc cũng làm ngắn gọn thôi tại vì cái thùng này đơn giản mà thì mình chỉ làm sơ qua là anh em chỉ cần nhìn là anh em hiểu rồi đúng không đó còn đồ thì bên cơ sở mình là không thiếu một món gì nữa anh em nha anh em chỉ cần alo và lên mình ha alo và lên cơ sở trực tiếp của mình luôn đó là anh em có thể lựa chọn tất cả các loại sản phẩm hoặc là mình tư vấn cho anh em cho nó nhiệt tình và ok tuyệt đối luôn anh em nhé đấy thì mình sẽ khép lại video này tại đây chúc anh em thành công về bộ chơi bầu cua biệt nhé chào anh em